rồi chúng ta sẽ cùng test chương trình rồi đầu tiên tôi tôi cốt mà chạy chương trình không mất các bạn ạ oh, thật là sướng Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angola quá nhanh Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game để học lập trình thì trang web mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay đấy chính là trang web code combat chúng ta sẽ cùng gõ code combat trên google để truy cập đến trang này đây code combat đã hiện lên đầu tiên đây chúng ta sẽ nhấn vào để truy cập đến đây vì tôi là sẽ học code nên tôi nhấn vào I'm a student và chúng ta không có code để vào học class thì chúng ta sẽ phải nhấn vào play now thôi ok mới vào nhìn thấy rất là sẹn sò rồi đấy rất là bắt mắt rồi đồ họa 2D chibi rất đẹp chúng ta sẽ vào vua đầu tiên King Card Dungeon ok sẽ vào màn đầu tiên lấy rồi, chọn nhân vật đây là nữ này Ông già này Da đen này Tôi chọn ông này này, ông này con giáp này Rất là đẹp Anh chúng ta phải nhấn Scrap by cơ để chọn nhân vật định đi Kung Fu à Tôi chọn Kung Fu được. cũng được Next Ok, chúng ta sẽ nhấn vào đây để trang bị giày Equip Play Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé Mục tiêu của chúng ta sẽ là Tránh ờ, mấy cái gai và lấy được gem Ngọc quý Ok Lấy viên ngọc này Lấy báo này Đầu tiên là chúng ta sẽ Di chuyển sang phải này Ok gõ cốt vào đây để di chuyển nhân vật bốn phương thức di chuyển sang trái sang phải lên trên xuống dưới chúng ta có thể chuyển tham số hoặc không ok chúng ta sẽ thử gõ vào đây ok sẽ là hero mua down chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới hero chính là đối tượng của chúng ta còn mua down chính là phương thức trong class ok chúng ta sẽ chạy thử này chúng ta không cần chạy thử chúng ta chạy cho đúng chương trình luôn rồi phát nữa là ok rồi chúng ta sẽ cùng test chương trình rồi đầu tiên tôi tôi cốt mà chạy chương trình không mất các bạn ạ oh, thật là sướng Chơi game này không những học cốt mà là còn giúp chúng ta tự tin tìm lại niềm vui trong việc cốt ok tăng cấp tăng kinh nghiệm thưởng tiền thưởng vàng đấy chúng ta cốt xong là có phần thưởng luôn giúp chúng ta cốt nhiệt tình hơn rồi chúng ta sẽ màn tiếp theo <clears throat> đây thứ hai đây à, nó có hướng dẫn như sau là chúng ta sẽ di chuyển để lấy hết game này ok các bạn có thấy là chúng ta di chuyển xong phái nhá mà chúng ta mà lên trên luôn xong phái luôn thì chúng ta sẽ tốn thêm hai bước nữa quay lại thì mới lấy hết được game trong khi chúng ta mà đi xuống dưới đi lên trên thì chúng ta sẽ chỉ cần một bước đi lên trên quay lại rồi nhặt tiếp hai cái game còn lại khá là hay Đấy, không những chúng ta chơi game cho nó cốt mà chúng ta còn luyện cả cách uh, à, cốt tốt nhất để giải quyết bài toán. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Chúng ta đây nó cũng gợi ý luôn là gõ mu đao lệnh mu đao ở dòng thứ 4 này ok ta sẽ cùng gõ các bạn về nhấn vào đây luôn <coughs> thì nó nó định nghĩa hàm cho chúng ta tôi sẽ cùng gõ pro down sẽ lại hero move up à, chúng ta vào xa rồi rồi sẽ có lại hrr hru gợi ý luôn hero map enter phát là xong chúng ta sẽ up thêm lần nữa sau đấy sẽ di chuyển sang phải Romurai Ok vậy là đã xong là đã lấy được em mình sẽ chạy chương trình vậy Move right ok rồi chúng ta đang di chuyển ra ngoài đang đúng như chúng ta muộn đây là hết xem không màn tiếp theo thôi các bạn ơi chúng ta đã đến một màn thứ ba rồi Đây. Đây. oh, ok rồi màn này đang có kẻ thù của chúng ta đây ừ. ok ta ừ. vẫn sẽ cần phải đi tránh tránh ờ, con này à, nếu mà chúng ta đi ngang thằng này thì con này sẽ đấm mà chúng ta vòng lên sẽ không bị nó đấm nhưng thôi được rồi tôi sẽ test test thử lỗi theo như nào chạy ra ựa oh, oh, chưa luôn hero của chúng ta cầm kiếm mà cầm đao mà không quay ra chém được thật là xì ke à? ok ra sẽ thừa, thừa cô lại game <coughs> đồ họa tương đối ok mà âm thanh cũng rất là vui vui tai là hay tận hưởng rất là thú vị phải không các bạn các bạn hãy cho tôi ờ, cảm nhận của các bạn vào phần bình luận nhé ok chúng ta sẽ cùng test rồi chúng ta đi sang phải này lên trên này ok thành công rồi succeed ở đây tôi bấm luôn sẽ sang bàn tiếp theo thôi <coughs> ok đây nó còn viết là hết gem tránh ờ, bẫy và đã còn sử dụng có 5 dòng cốt thôi các bạn ạ Đấy, càng ngày sẽ càng khó lên rồi đây chúng ta đây đi ra đây rồi đang đứng ở đây rồi thêm 5 vòng cốt nữa ok vậy là chúng ta sẽ phải dùng truyền tham số và phương thức để nó một phát đi hai ba nước luôn thì chúng ta sẽ tiết kiệm được dòng cốt đây, chúng ta còn học cách để tối ưu cốt ok di chuyển lên trên này sang phải xuống dưới 3 lần sang phải 3 lần túi gì hy vọng các bạn sau sẽ khó hơn để cho những anh em giàu kinh nghiệm có thể à, thả sức tung hoành cốt của mình như vậy là chúng ta đã chạy xong rồi chạy xong thì sẽ có nốt đăn ở đây úi rồi kẻ địch cùng chúng ta dẫm vào bom bay sang tây ban nha nằm liệt luôn các bạn ạ khá là vào bắt mắt đấy ok tiếp à, tiếp theo thôi <coughs> À, chúng ta đã có kiếm rồi. Hy vọng đeo kiếm vào thì chúng ta à, không những kiếm còn cái thắt lưng để kiếm mà. Chúng có kiếm thì chúng ta sẽ kém được, chém được quái vật. Đây. Đây, mà này là cho chúng ta chém quái vật rồi. Nó sẽ di chuyển này, là sử dụng phương thức attack. Này, mới có thêm phương thức attack. Phương thức attack thì mới chém được. <coughs> ok tôi sẽ test chương trình nhỉ xem nó chém còn gì nào chém hai nhét mới chết con uh, son bắt chuột này ok đây phương thức uh, attack của chúng ta thì chúng ta phải truyền tên của quái vật vào ok ở đây tôi sẽ test thử là quái vật thứ hai của chúng ta trên là chép đúng không quái vật nữ ma nữ tôi sẽ vẫn truyền là Brack xem nó nó như thế nào ok chúng ta sẽ cùng chạy thử chương trình Vâng Move right Attack Move right Attack chắc À Nó còn kêu là Bắt đi chết à Đó <coughs> là Truyền tham số như nào thì làm đúng như thế Chúng ta phải truyền đúng tên của quái vật Để nó chém quái vật Ok như kiểu là trừ tà nhỉ phải gọi đúng tên quỷ thì mới trục xuất được quỷ ok là sẽ chuyển hai phát rồi mới chém con uh, à, check này xong đây chúng ta lại à đúng phải chém hai phát thì mới chết à, sau chúng ta sẽ di chuyển hai lần nữa ok hai lần nghe cứ như tên quán cà phê ấy nhỉ bây giờ tôi đi hơi quá rồi em di chuyển ờ, một phát rồi chém là được không sao chúng ta vẫn đã thành công rồi vậy là video cũng đã dài tôi xin kết thúc video tại đây ở ờ, những video tiếp theo tôi sẽ chơi các trò game tiếp theo nếu các bạn biết trang nào hay thì cũng xin để lại comment để tôi chơi thực hành Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học.